Thân chào các bạn à, Hôm nay vợ chồng mình ăn phong đường là ăn à, uh, miếng giấm Nó rất sự lấy từ mùi hậu đào lên từ bịch Vì vừa sắc vừa làm luôn Đó. tôi đâu chắc tới đó I will not. No. Okay, so more a little bit more uh, apple cider. Okay. Oh, that's okay. Mm, smell good. Đây gồm có bắp cải nè, có hành nè, có cà chua nè, có nấm nè. 那吧。 Bruder. 别逼。 Ketchup nó. Nó bồi với lại. Ừ. i What's it? Sugar chops Never walk outside. Shopping once, once two weeks. Shopping.